anh em nhấn vào sao chép để đến hành sao chép địa chỉ ví tên này sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Chuanet, MetaMask rồi Onos vân vân và mười mười hai kế tiếp chuyển tiền địa chỉ ví này để đến hành nạp tiền nha và anh em cũng lưu ý nhá là min nạp chép này là 5 ha ví dụ đây mình truy cập vào ví điện tử Binance của mình này thì ok đầu tiên nhất mục địa chỉ thì em sẽ tiến hành dán địa chỉ ví tên vừa nãy chép kia vào đây ha sau đó thì em sẽ tiến hành nhập số lượng tiện anh em muốn làm này ví dụ là mình nạp 20 mươi ích chẳng hạn này thì cái tiếp em quan sát này là số TX anh em nhận được trên app kia sẽ là 19 TX nha tức là phí mạng lưới đây là một tích đó kế tiếp thì em sẽ nhấn vào nút góc bên phải dưới cùng cho mình này sau đó chọn xác nhận nha ở bước này thì em sẽ tiến hành nhập mã xác minh à, số điện thoại cũng như là tài khoản Gmail và Google Authenticator của anh em ha Ok như vậy mình đã chuyển tiền chuyển 20 TX thành công rồi nha thì sau khi chuyển tiền xong rồi thì em quay trở lại app này nhấn mục nạp tiền thành công cho mình nha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 Ok bây giờ mình sẽ quay trở lại của tôi này Mình sẽ loát lại trang nha Thì hôm qua sau này ở mục số tiền gửi TRX là mình đã làm 19 TRX thành công rồi nha Ok bây giờ thì mình sẽ tiến hành chia sẻ review cho anh em cách chúng ta rút tiền nha Anh em nhấn vào rút này Thì ở đây sẽ được thông báo là bạn chưa ràng buộc địa chỉ TRX Vui lòng thêm vào trước thì em sẽ nhấn vào xác nhận cho mình nha Tiếp theo anh em sẽ nhấn vào thêm này